À, Giang xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người quý thính khán giả thân thương trên kênh của Sao Trường Giang à, Quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người ạ Sau khi mà mình có vào thăm và phố hang đá thì à, à, với lại à, cháu rua lưng gù ở trên kia với là, là cháu Hà cháu cay thì mình à, tiếp tục là cái à, chuyến cuối cùng ở trên Hà Giang mà à, cái thời gian mà mình lên à, Tân Gia nhà em Hiệp với lại là cả mọi người ở trên đó thì mọi người cũng đã, đã xem và biết được đi thăm hoàn cảnh ngày trước ở Giang Rút cách đây đó cũng gần 6 à, 7 tháng rồi thì hôm nay là được em Linh Văn Bé là cũng là một cái kênh à, YouTube khá là làm rất là tốt phát tâm trách nhiệm của bản thân mình kêu gọi giúp những hoàn cảnh gia đình khó khăn à, nhất là các công trình mà hiện tại em linh văn bé là đang làm đấy cô bác chị nhé mình cảm thấy là là khi mình xem mình cảm thấy là em làm rất là tốt thì, thì, thì à, khi về thì à, Giang cũng à, muốn là vào thăm em à, Linh Ân bé và một số hoàn cảnh gia đình cũng như là công trình của em Linh Ân bé Đấy thì hôm nay gặp đây thì cảm ơn bé rất là nhiều vâng có cảm ơn anh lời Giang mời đã của ra dạ. Linh Ân bé dạ. dẫn mình vào trong kia thăm vâng. anh chị ạ thì À, em xin phép trên vâng kênh anh Giang một chút à, cháu bé cũng xin chào các bác anh chị khán giả ở trên kênh anh Giang à, hiện tại thì cháu bé cũng sẽ dẫn anh Giang đi thăm những cái bà con cũng như là à, cái khu vực à, bản này là cái bản mà nghèo nhất cái à, xã Khâu Vai này đấy là cái thông tin mà em à, à được biết mà trên xã à. cũng nói qua ấy à. thì đây là một bản em cũng làm mà cũng khá là nhiều công trình ở trong này tuy nhiên thì à, bây giờ cũng cận kề Tết rồi thì có nhiều công trình mà cũng mình đang dở dang cũng chưa thể thi công ngay được ấy à. có chỗ thì cũng làm móng rồi tuy nhiên là vài hôm tới thì họ mới à, mới, mới đến được nhưng mà cũng nói chung là à, hầu hết là những công trình đấy thì qua Tết thì chắc chắn sẽ hoàn thiện nó sẽ tốt hơn à. thì à, cũng chuẩn bị năm hết Tết đến rồi chắc lần này là có thể là Tết hoặc là sang năm anh em mình mới gặp nhau <laughs> thì cũng xin chúc à, anh Giang với lại à, các cô bác đang xem trên à, à, kênh của anh Giang là có một năm mới à, luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công à, nói chung là làm ăn phát tài vạn sự như ý <laughs> và vâng, cũng cảm ơn em linh văn bé đã có một lời chúc gửi tới à, quý các anh chị khán giả cũng như là mọi người trong và ngoài nước đấy là có một lời chúc rằng đây cũng rằng cũng thay mặt em bé là cảm ơn tất cả mọi người thôi thì không nói nhiều thì hôm nay à, mình sẽ cùng em linh văn bé lên thăm cái công trình mà em đã làm ở một số hộ gia đình không có quà cáp để cho mọi người cảm chỉ có một chút bánh kẹo là cái à, gửi đến cho mọi người là của ít lòng nhiều nhé cô anh chị nhé và xin mời cô anh chị là cùng uh, em cùng uh, linh văn bé và và giang vào trong đó nhé có khả năng là em cũng sẽ làm cái tuyến đường này trước à cái tuyến đường này lên lên cho bà con đây gì vâng. mà mà đợt trước bảo nó à vâng đây cái nói chung tuyến này lên bên trên kia còn nhìn còn uh, nó xấu hơn nhiều anh ạ đây là chỉ có mới mình nhìn thấy bên dưới thế thôi cái này nếu mà làm uh, tuyến đường này bê tông này em có thể là mở rộng ra bà bà con mở rộng ra đường okay. Vâng. thêm để uh, hai xe máy nó còn tránh được nhau chứ uh, một xe nhưng mà chỉ sợ là người ta có hiến đất để làm đường hay không ấy thì <laughs> anh nghĩ là là cái đoạn này mà mà nó nó bị ấy cua vậy à quên những cái vườn rau của người ta ấy yeah. Dạ. là nó nó ảnh hưởng đấy của người ta người ta không không, gọi là hiến đất thôi chứ còn nếu mà người ta hiến được thì mình làm rộng tốt hơn vâng. không được nữa thì mình làm nhỏ cũng được 80 cm mét nhưng mà một mét làm nhỏ là phải một mét vâng. chứ còn mà làm 80 nó bé quá đấy thì nó kiểu hai xe sợ nó không tránh được nhau mà cũng do là bà con cái này là mình phải họp trưởng thôn lại mình nghĩ là nên nên họp uh, mình có có tùa có, có có tiếng nói là trưởng thôn thì là mình họp lại thì à, đồng nhất là, là bà con quan điểm như làm thế nào ấy dạ. nó sẽ là dễ hơn để trong quá trình mình triển khai công việc còn mình tự phát hoặc như này làm nó rất là khó cái này nó Chúng, phải có tức là nhất. cũng à, em cũng uh, nói qua um, trưởng thôn hết rồi cũng ừ. như là ừ. trên xã nói chung là thôn này thì em rất là tâm đắc luôn ừ. là bản của bản này bản này ờ. bản chú lùng anh ạ Dạ, dạ Nhưng mà thôn này là trưởng thôn là con gái vâng. <laughs> à? Vâng à, Thôi bây giờ anh em mình đi, đi, đi tiếp tục đi. xuống đi. Dạ. Ờ, dưới nhà của ờ, Ok. uh, chỗ nhà em Lía này để thăm gia đình cũng nên là mình cứ xuống trưởng thôn đã xong nghỉ để ừ. uh, cùng uh, trưởng thôn với lại em mình đi thăm những cái uh, hộ hoặc là những hoàn cảnh đó ừ. Nói chung là cái bản này thì Giang thấy là là là khá là là khó khăn thì à, mình với em bé cũng như là em Hồng đang à, chuẩn bị vào à, nhà trưởng thôn có kẹo đây rồi Đấy, liệu các cháu nhỏ <laughs> nhưng mà cái kẹo dạ. quần mặc cho các cháu không quá à, nó tha nó tha nhở ô oh, gần tết rồi nhở nó về mặc quần vào nhá ờ à, và mẹ lấy quần mặc vào cho đây như là mà đồng bào hâm mông đây là mộ hay sao? Đây là mộ đấy anh ra. Đúng, yeah. ừ. Ờ. Đấy chắc là giống như kiểu là bãi um, bà con uh, của một họ nào đấy à. ở đây. Đúng rồi. Của một dòng họ. Thì xếp bằng đá hết đấy. Yeah. Đây bà con lại có trồng lạc đây này. Lạc đâu? Đây, đây, lạc. Đây, à? đậu Hà Lan đấy anh. Ừ. À đây à, đậu Hà Lan đây à? Vâng. Ồ đây à cho nên bà con những đồng canh tác lần đầu tiên bảo ở đây cũng trồng lá ờ đúng rồi anh nghĩ là giống đây là ở bà con ở trên này bẻ cái ngọn này về, về nấu canh này ở đây ăn, ăn ngon lắm à vâng ăn mát lắm ô thế à hay nhỉ cái đậu hà lan mà à, cái đậu hà lan này ừ. đến lạ Đó. cả nhà về ngon ừ. đấy cải đây thì cải đây cũng là ngon còn là mùa này là không không không không trồng ngô nhỉ đa số là trồng của voi nuôi bò đấy em thấy vào tháng 2, tháng 3 này là chuẩn bị vào mùa mới này. à ra à? nhiều ừ. nhà là bây giờ là cũng nhà nào ít bãi là cũng ờ, hòm hòm vào đấy à, à ừ đồng bào hâm mông trên này là rất là dễ thương mọi người là đây, à, mua người đuôi này, đuôi. Dạ. hả đuôi này em nhiều ấy. à đấy à? quen đúng không yeah. Dạ. Dạ, quen chủ Ồ. <laughs> Ướt rồi. Mickey, Mickey. Rồi, xuống um, nhà em lĩa. Đây nhà em lĩa đây. Ờ, à, trưởng thôn. Ừ. Thôn là con gái. Lĩa này sinh năm sinh năm bao nhiêu? 98 ấy Ồ, oh, thế là em thôi nhỉ. Ôi, lĩa trẻ quá. 98. Vâng, chào nhá. À đây à. Ở đây là trồng à? Trồng, trồng. Lía trồng vườn thôn à? rồi, chào, em nhá. Ờ, à, đây là... chào em. À, rồi, nhá. Ờ, vâng, xuống thăm gia đình à, một chút. Vâng. Có, có gửi gửi cho, gia đình một, một túi quà à, anh. Quà đây à? Ờ, rồi, rồi, rồi nhá. Cháu nhỏ. Thế đang làm gì đấy? Đang ở nhà vừa đi lúc nhà sạn là về về đã. À đấy à? Anh bé gọi mà anh vào nhà tôi vừa về. À, mà vừa đi uh, việc về đấy thì uh, à, lía cũng rất là bé thôi nhỉ hai vợ chồng trong này à, rất là nhỏ nhưng mà sạch sẽ đấy nhỉ yeah. hả dạ, dạ, trường thôn nhưng mà rất là sạch phải à, nói là sạch bé nhưng mà sạch đây anh sạch nhá anh uh, trước là cũng à, làm uh, cùng uh, anh ra, cùng anh... anh em là đi tu bà con đấy là anh trước à, làm có phải anh ra mà em vừa nghe nó bảo là là hai ca không Ờ, à, trước là anh làm hàng khá à, kia nhưng dạ. bây giờ anh nghỉ về bung. bái rồi dạ, dạ. vâng. lâu rồi <laughs> đây mấy tháng à. ừ, bây giờ cũng đi giúp bà con ở trên quê anh tháng. hôm nay là anh lên đây ờ, thăm ờ, chỗ vợ chồng anh thăm anh em trên này thăm bà con vâng. cũng như là lên thăm những công trình mà ờ, trên thôn bản chỗ bản mình này này một ba mét dưới đúng không một cái này là hai mét hai mét dưới năm mét năm à, ba mười lăm, hai mươi mét vuông mười bảy mét vuông thôi Đúng là căn nhà của của Lía này của, của em này này hai hai vợ chồng này được à, đúng à, mười mười bảy mét vuông còn là mươi, không không không được mươi. rất là nhỏ luôn đấy và là, là, là hai vợ chồng này còn trẻ được hai đứa con nhà nương nhà mình ở đây có gần đây không xa với lại nơi đấy nói chung là không thẳng nên là à. toàn là rất lót rồi không có chỗ để mà mua với lại đấy thì nó cũng hay xả lợ nữa ừ. không có nhiều như nếu mà sau này làm ấy là phải bếp là không phải là trên này đi là dưới kia cho nó ừ. dưới yeah, trẻ chín tám à Ta, đó là cán bộ rồi <laughs> anh um, <laughs> trước uh, đến hai mấy um, chưa chưa được làm cán bộ rồi dạ. cũng cũng uh, <laughs> quê anh mới trẻ mà ừ nhưng mà cũng nó cố, cố gắng thôi mà cái gì nó cũng phải là cố gắng ví dụ như bản thân à, ví dụ bình thường người được học ấy bình thường con trai mà mà lấy vợ này ừ. và hoặc con gái lấy chồng con chồng là nỗ lực chín mươi phần trăm là bọn em phải cố gắng thì mình mới có thể thoát được cái ờ, cảnh mình, mình khó khăn cái trước mắt bây giờ mình không cố gắng mà mình cứ ỉ lại như vậy thì không bao giờ phá lên được đó là điều đương nhiên mà <laughs> đúng không đúng rồi. thì con làm con ăn nhưng kiểu mình đói đói mình phải tìm tìm không, mà chẳng qua là dù bảo là hai vợ cháu đây định bảo năm nay tính lúc mà anh anh bé chú xuất hiện nhá à, à? ừ thì lúc đấy thì chồng nó bảo là thôi cứ ở ca nhà lấy ta đi để à. à. con lớn một chút thôi ờ, mình cùng minh à. đà để lên nhà nhà to à. <laughs> thì từ lúc đấy từ bây giờ lúc đấy à. à ha bây giờ có người ừ. <laughs> đến giúp đỡ đây rồi thì um, bản thân à, anh cũng bảo này ví dụ anh mà đặt cương vị là anh là chồng của em và vâng, tôi ờ, qua đây thì có em bé hoặc là anh bé và mọi người giúp đỡ rồi mình không có tiền không có bạc nhưng mình có công sức bỏ ra mình giúp bà con và cũng là giúp chính bản thân mình giúp mọi người vâng. ấy mình cũng đừng nghĩ là mình làm cái việc này mà người khác chê cười đâu à, anh chưa bao giờ như kiểu bản thân anh mà làm cái này chỉ khi anh, anh xấu hổ lắm vâng. anh không phải xấu tại vì anh không làm ác việc ác trừ khi em đi đánh người anh ờ, chửi người em nói người khác đấy là anh mới càng ghét chứ còn em làm được tốt thì anh càng hoan nghênh em đấy và có lẽ là đang anh em mình đi ấy nhỉ à? đi đi thăm mấy đấy à? đấy nhỉ thời gian à? vâng vâng ờ, thế thì ờ, chúc ờ, sức khỏe em uh, đừng dạ. nhá cảm ơn em vâng, chị khoan nói chuyện vào phải sống một ngày đâu nhỉ <laughs> chắc cũng chín mấy à chín chín à chín chín à chín chín là năm nay cũng ừ. hai hai hai hai ừ, nếu mà trong năm hai trăm hai mốt đúng không ừ em lía là con dạy vâng. À, chồng nói tiếng đấy anh ạ à thế à cũng như là <laughs> chồng uh, à, lía là chưa biết tiếng kinh mấy à chưa biết lúc đầu là không biết cái gì luôn <laughs> <laughs> thôi cố gắng ạ nhá à, nào máu này ăn cơm này chị phâu là không biết này à, đâu ta là kẹo những cái đơn giản như thế anh cũng thể biết đấy ví dụ dính thông này cũng lào này thông này cái gì đó hậu đê hậu chua hậu chớ ừ. <laughs> anh cứ hỏi đùa tí đây anh lên anh chỉ nói những câu đơn giản đấy nào anh chỉ nói những câu đơn giản anh chưa được nhiều đâu anh gọi là ừ, thua thua vẫn phải nhiều vụ đây đi chắc là có khi anh còn biết hết đấy nhở ừ. <laughs> không cần phải nói cái mà vâng. sâu xa quá cái bình thường nếu mà linh văn bé nha anh bảo ờ, nha linh văn bé mà chưa có vợ ấy hồng ông cái cảnh hoàng là mấy em mông này là <laughs> yêu rồi đấy nhá nên là, nên là cái duyên nhưng mà thôi có thì thôi mình chung vị một người thôi chứ không để có hai ba người được đấy anh em mình à, đi à, ấy nhỉ đi xem vâng, vâng. À, cảnh khác thăm vâng. mọi người bây giờ hai vợ chồng nấu cơm ăn đi nhá không, không phải nấu con ăn ở đi đi là ở dưới nhà xa kia ăn rồi nó. à thế. <laughs> hôm nay hai vợ chồng đi giúp uh, chỗ nhà xã đấy à, à. chưa đấy của cô công trình của các à, thầy chùa anh à, à? bây giờ anh em mình à, sang sang bên ờ, đấy ờ, tham qua một lần ờ, này. dạ, dạ. nhá. thế để xe đó anh để trên này mà trên này hay là trên đầu đường để, để dưới mà một ngày một cái mà phát làm ngay thì ai cũng ấy rồi dạ. đúng không thì cái gì nó cũng phải dần dần từ từ dạ. nhưng khi ở mình à, lớn lên đấy thì cũng phải từ lúc bắt đầu biết bò ờ, tập bò là đứng rồi ờ, chạy chạy rồi mới <laughs> trưởng thành dần nhé có nghĩa là phải có quá trình thời gian ừ, thế cố gắng đấy nhá vâng. Vâng. rồi anh đi đây nhá ờ, em đi cùng luôn mà à đấy à có à? thế đi cùng ừ. luôn được đi cùng sang bên đấy được rồi là mấy anh em cũng vào thăm nhà em lía trưởng thôn cũng là rất là nhỏ ở khoảng tầm 17 18 mét vuông nhà nó cũng khá nhỏ rồi thì mấy anh em mình sang bên kia để thăm đình bên kia chó con nào cũng mập nhỉ ăn uh, ờ, mèn mén này rất là mập à đi bên này à à đây à, à. đứng từ thôn của em lía này mình có thể nhìn thấy thôn của em bí thư gia hà là nằm ở kia chân dạng như ở Đúng dạng chân núi nhỉ ừ. đây, dạng chân, đây là đường chân, quốc lộ quốc lộ ờ, đấy là quốc lộ 34 đấy, chạy sang bên cao bằng đấy lộ đấy là sang bắc mê huyện bông Mê của à, tỉnh à, Hà Giang đấy các anh chị ạ đấy thì mình ông kia vào thì là thôn à, Bí Thư Già dưới giờ thò mấy chí đang đang làm kìa mình đi đây kia thì là sương mù nó không thế bây giờ là cái đây nhà chí là là nhà mà anh Ngọc San là nhà rồi kia giờ đúng ừ. rồi ừ. chính xác rồi ừ. à. hơi hơi xa nên đi ấy ờ, hơi xa còn còn cái bể nước của anh Ngọc ở đây này ờ đúng cái chỗ chỗ cây cây tre đây này, này. Ừ. cây tre đây con nhìn từ đây thì nó cũng ờ, ấy đó. nhà bé ờ. hoa kia nhà bé hoa ở đây nhìn cũng thấy à. nhà bé hoa kia thế ra là có có cái mấy cây cây ừ. xanh xanh này Mẹ bé Hoa hay đi là giữa trên đường đi mình cũng gặp <laughs> Thế thì chắc là đi ra chợ mua gì đó Bây giờ mát sáng nhưng mà đi lại nó cũng dễ tiện mua đồ, mua đạc Để cho Mẹ gia đình phải... à, nói chung là ờ, nó nó chỉ ờ, ấy thôi thôi sao một đoạn này bà, bà đi trước đi em xả em xả đang đang làm đấy đúng không trình ở chỗ ờ, à thầy ở chỗ ngòi hà đông ấy anh ra à lên lên hỗ trợ cái gì dạ. à, à. nhớ là cái um, đường đi xuống thế này rất là khó khăn Đấy, mọi người chở vật liệu là đi hầu như toàn đi đường nhỏ nhỏ xe máy này sang bên kia là bên uh, đấy của bí thư già nhìn xem này thì mình ờ, xuống đây khoảng tầm 20 phút mà đi lên thì rất là vất vả ờ, chính ở trên ờ, ở thôn mình là bao nhiêu hộ nhỉ em nhỉ Liễu nhỉ cả là có 106 à, à, một trăm linh sáu à dạ. ừ. Bây giờ nay bảo đặt thêm à, à, Đúng rồi, tách ra đúng không? Ừ. Đúng là gia đình mới uh, lập gia đình này Tách riêng như này là mật khẩu riêng à, Đây này đang làm móng rồi đúng không? Ừ, làm nền đấy ạ ừ, nó chở đồng tư đây là nhà uh, lắp ghép à nhà lắp ghép à thì các ờ, thầy là ở trên đây là mình san nền xong là các thầy là lên ờ, à. Chỉ lắp thôi à đấy à vâng. à gọi là công trình nhà lắp ghép vâng. nhà như là điểm trường ừ. dưới, dưới kia ừ, như giống nhà tôn nhưng mà đẹp hơn anh ạ à đấy à nhà cách cái đấy cách nhiệt ấy à, à. Vâng. à. nhà em xá em xả em xả xả em em xả không được à. đó là bố à. mọi người à, đang uh, móng này này mọi người đang đang uh, làm uh, móng nhà chuẩn bị các sư thầy là sẽ uh, ấy đây sẽ lên làm nhà lắp ghép hôm nay mọi người xây kè rồi đúng không kè hết vào để uh, sau này cái uh, móng nó, nó tốt ừ. Ờ, mình chào anh em nhá chào mọi người nhá chào các bà con nhá Dạ đây sao? Dạ. À đây à? À đây à? Có, đây à? Có gửi tặng cho gia đình với lại gửi cho các cháu nhỏ à, bánh kẹo nhá ờ, tết ờ, tết đang à, làm ấy là hôm nay là móng thôi đúng không vâng ờ thế cô cố gắng làm được à, mọi người giúp đỡ thì mình vận động anh em bà con đến giúp vâng. ừ. ờ rồi rồi rồi nhá ờ, ờ cố gắng anh vào thăm với mọi người đó thế là đây vâng, là, là anh tốt. anh Giang À, cùng à, với lại anh là cũng đi hay giúp bà con à, ở vâng. trên khu vực này ngày trước là cũng ở đây nhưng mà tuy nhiên là dạo gần đây thì anh có về trên Yên Bái là giúp đỡ bà con ở trên đấy nên bây giờ anh hôm nay cũng được À, nói chung có dịp cũng rảnh lên đây thăm với anh em uh, tụi anh này với lại uh, bà con ở đây thì cũng tiện lên thăm những công trình anh đang trên này cái điển hình như uh, chỗ nhà em đang làm nền làm ấy này cố gắng lên nhé vâng. vất vả rồi <laughs> mọi người làm à, việc nhiệt tình ấy hiện tại là con chưa chưa vẫn chưa nghỉ con rất là chịu khó trên này dạ. đây là toàn à, trên này là không không thuê không gì đâu ạ à, toàn à, bà con là tự phụ nhau giúp nhau Đúng rồi. Đấy. ở đấy cái sự đoàn kết này, anh thích nhất sự đoàn kết vâng. mình hỗ trợ lẫn nhau ừ, đúng vâng. rồi đúng rồi anh nghĩ là đoàn kết nó mới là cái sức mạnh lớn nhất vâng, vâng. Ừ, thế là anh cũng mong muốn là mọi người đoàn kết giúp đỡ nhau dần dần nó sẽ hoàn thành thôi còn ngày mai nhưng mà chắc ra là trước tết thì không thể rồi Đấy, chứ, vâng. đúng không trước ừ, tết ừ, bây giờ mình sắp tết, tết lắm rồi ờ à, tết ừ. ừ. làm cái nền trước đây đây đây, đây. à đây à ờ. chú của hai cháu đó à chú hai cháu đây à, à tủa đây à à con đang làm đấy à, tưởng là chưa đấy à thế là chú của hai cháu một côi đấy ờ à, hai cháu một côi là tên tên là gì chú trung anh ạ chú trung chú trung chú trung à vâng. ờ thế là cũng đi đường này sang đúng không nhà đi này sang này không sao à được à, à được à, đi đi, đi mình sang đấy nhỉ các anh cứ làm nhá sang đây một chút về không có về không ở với chú ấy mà à. hy vọng là bây giờ là về à. cháu nhà ừ. không biết là cháu nhà không ở đây có gỗ đây nhỉ cái này là cái gỗ thì à, làm ấy thôi anh ạ à. làm cái gì nhỉ làm, ván làm quan ấy ngoài ờ, ấy đó. Vâng. Ngon đó, không ờ, Cái gỗ này tốt lắm nhá. Cây này. Cái này cũng tốt đó anh ạ. Cái, cái mà không có nước đấy thì là mấy nữa thì mỏ. À đây à. Ừ. Ờ. Nhưng phải bán này để bà con phải vào để về để làm mấy thôi đúng không? Là làm làm quan đấy, sau này mình mất đi mình mình đóng đóng hồn. Không. không có nghĩa là dân tộc của em là, không được kiểu đấy. À đây. À? Ừ. Nhưng mà nhiên như Là kiểu khác. Kiểu khác. Ừ, vẫn là cây làn mà, nhưng mà kiểu cây này không được rồi à cả cháu em đang nói là mồ côi đấy à vâng. thế là là tú với trung đúng không vâng tú trung à nói chung là đang ở trong căn nhà là ở với chú trung là đang đang uh, xe đạp người kia kìa à. không không họ là có được một đoàn sư thầy lên là tặng cho em đấy là một cái xe đạp à. là bây giờ em đang tập xe đạp ở dưới kia kìa à đây là em, em trai nữa đây là anh à, đây là anh đúng vâng. à, cả đúng không vâng. thế là em là đi tập xe đạp à vâng. đây là ngôi nhà của em uh, tú trung ơ ờ, vâng ui nhà này cũng cũng ờ, thấp thôi nhỉ tối tối lắm hình như ở khu này chưa có điện hay sao nhỉ bé chưa nhỉ? em vừa rồi này em có ờ, mua cho chỗ nhà chú tuổi này cái ờ, năng lượng mặt trời đây này. à đây à? à cái cái năng lượng mặt trời đây à à lắp lắp được con, con sáng này không có ở à, đây không cái năng lượng mặt trời này một người cắm là, là cũng được mà ở bên bên trên kia ấy rồi đúng không à ngắt ở trên đấy à yeah. Dạ, dạ, dạ. tú chung là hai cháu một côi mà cũng ở gần nhà em em xả thôi Con này ngô nếp này ừ. ngô nếp bà con hay làm à, mềm mén làm bằng ngô nếp À Lý ơi dạ. Anh thấy có hai loại, một loại vàng vàng với một loại trắng trắng ừ. Loại trắng trắng phải loại ngô này không? Ừ, đúng rồi À thế à? Loại, loại ừ. vàng kia là nó mệt hơn cái loại này đấy Mềm hơn á? Ừ. Loại này cứng hơn à? Ừ, cứng hơn Em ơi anh bảo anh mời em nha, cái này em lấy về bung à, làm bung lên xong rồi mình ấy được mà, lấy về ăn anh ừ. thấy ngon đấy. Được mà nhưng mà phải làm dưới ở dưới quê chị là mang về nấu lấu xong là cho một ít vôi trong ấy à? em mang về nấu với cùng ít vôi trong hoặc là nấu lấu xong là nó bị chóc cái đầu kia ra xong em mang vò ừ. vỏ rửa sạch đi xong là mang về nấu ăn nó, nó ngon mà ừ. ở dưới chị còn mang về họ bán nấu chè mà Đúng ở dưới này ít quá ở dưới này hiếm <laughs> à. cái ngô này ít à ừ, ít rồi mình trồng nhiều vào trồng nhiều mà. nhưng mà không tốt à. cố gắng học nhá học à, năm mới uh, cố gắng học thật giỏi và sau này uh, ấy thế đi thì mẹ đi từ hôm nay nó có buồn không nó cũng buồn lắm nhỉ không biết chắc là không biết ừ. à là mẹ bỏ đi từ lúc nhỏ à lúc nhỏ à đây à thì đấy khổ thương các cháu nhỏ nhất là các cháu một cô này thế là con em rồi con trai rồi đi tập à ờ đây à ngoài kia à? có gọi em về được không không nghĩa không chú bà. Ờ, gọi em về mở ờ, bảo chú về đây được được ừ. gần đây thôi mà thế anh gọi gọi em về đây và chú nhờ ừ này vâng, ừ. các thầy à. ờ, là ai cũng có một cái giường này. cái đợt đấy là các thầy lên là, là đấy là mỗi người mỗi nhà là một cái giường vâng, vâng. thì là cái giường đấy. là một uh, mét mét sáu ừ. đẹp đấy rồi đẹp đúng rồi con trong là kê lên được mình phải kê lên được là nó, nó hỏng hay ừ. ờ, căn nhà ấy hai cháu một côi giờ mình với à, mọi người xuống à, xem cái à, chỗ mọi người đang đang đào móng chuẩn bị xây nhà cho hai cháu một côi dạ, tú và gì nhỉ quên mất rồi tú với trung anh à tú trung dạ. ừ. đi đi người đây đi hay là chắc là tí anh trai gọi em trai lên à, quên anh trai đấy không. là cũng xuống dưới này à, đây, đây, đi, đi, đi, tập xe đạp ở dưới này thôi ờ, thế à ở dưới này cũng có à, chỗ để đi xe đạp à có chỗ em thơm dốc quá bằng hơn à đâu Trung không? À thế là, làm ở dưới này à? Vâng. Không không phải là làm ở, ở chỗ cũ à? Trong chỗ cũ đây là nhà chú thôi anh ạ. Ừ. Còn à, ở đây mới là đất cũng là đất nhà chú hiến cơ mà. À thế à? Vâng. À chú cũng hiến cho hai cháu luôn. Chú, à, chú tuổi và hai cháu này hiến à, ừ. Ừ. đất này mới này 8.000 mét làm <laughs> làm nương. À thế à? Vâng. Ui, là chú à, ấy, tốt đấy người ờ, như vậy là mình rất là thích không vì vì ờ, cái ờ, tiền bạc rồi đấy này mà vừa nuôi cứ mang hai cháu còn đây hôm nay là đào lắm <coughs> xong móng rồi đấy nhỉ à, à. đây là là cháu tú trung à, cháu một côi là công trình đợt này là chưa ấy đâu bé là chưa đấy À đây à? Ê, bác ờ, lì xì cho, à, chú lì xì cho này nhanh Nhanh năm mới rồi thăm uh, công trình sau này là <laughs> nhà của các con ở đây rồi còn gì nữa nhở? Thế rồi nhà tự nhiên là à. gà hay người ấy chứ tuổi nhỉ? Này, à, đây đây chú uh, gửi này, này. À, chú gửi cho 20 nghìn nhá Ồ, oh, ngoan thế nhở? ngoan. Đây là cháu đây là được đi học nên là biết à. tính. Các đủ à, cân à, nhá, các đủ chú cân. Không anh trai cũng nói được mà cố gắng học hồ gắng tắm à, ờ, à, rửa cho các cháu ờ, ờ, chú chú ruột của cháu mà đang à, làm công trình nhà em bé đang chuẩn bị làm nhà đây là đào đào đào xong móng rồi thế này cái nền này nó chắc cứng lắm nhỉ đất ừ. đây cứng ừ. mỗi đằng trước kia là mình phải đào ừ. sâu xuống hơn bởi vì là nó ừ. mình đào đến cái phần đất thịt nó ấy ừ. thì nó mới chắc chắn được còn bên trong này là đất nguyên thủy rồi à bên ờ, ngay sát này mai mốt này còn làm một lần mương nữa mương à. sau nhà ấy. cái này là hơi sát à. bờ kề bờ ờ, ừ. cái đá này mình có thể lấy ở bên kia đập lấy bên kia vâng. này, ừ. này kề lấy nhiều mà này vừa à. chỗ ờ, mấy bà con nào cùng nhau hộ lấy về kè kia là lấy kè một lần ở đấy kia rồi à. còn cái đá này là sở dĩ lấy về là em để kè cái móng đằng trước cái chỗ kia nó à. là cái đất phủ đợt trước ấy. À Em ra là mình à, kề vào cho nó chắc chắn ừ. thêm cái móng Còn trên này mình đổ sỏi cũng được ừ. Sỏi em lấy nhiều, em ừ. lấy Nếu em lấy à, đầu tiên em lấy à, định tính lấy ba khối nhà lấy bốn khối về để cho cả cái kia vào Xong rồi mình đổ, ừ. đổ rằng các thứ nữa ừ. May ra cũng vừa vừa Thôi cố gắng giúp hai cháu em ạ nhờ à, cố gắng lên nhá cố gắng uh, giúp hai cháu thì uh, cũng là chú ruột nữa thì mình cũng không ấy để cho cả đất này cho ấy nên anh thấy là thì cái tấm lòng của chú rất là tốt và thân em anh cũng mong muốn là mọi người phát huy ờ, cái cái uh, chung tay thì vì cũng là cháu mình mà mình làm thì cũng là làm cho các cháu thôi để tương lai các cháu còn dài thì đấy là cái như cái này được bao nhiêu mét vuông làm cái này là dự tính là 48 mét anh ạ 48 à? vâng. Vậy. nhưng mà là dự tính thôi vừa rồi này là à. khi mà đo đạc cái xong mình còn mở rộng ra thêm nói chung là cái phần đất nó hơi hẹp thì em mở rộng à. được hết cỡ à. mở rộng được uh, rộng đến đâu hay đến đấy sau khi mà ừ. xong xuôi là um, thợ với lại uh, chỗ em này là đo đo cái nền lấy tiền thôi ừ. đo đo nhà lấy tiền ừ. cũng vào thăm cái công trình của em uh, Trung uh, Tú Trung là chuẩn bị uh, xây do em Đinh Văn Bé thì uh, mình thấy là cát sỏi chở cũng vào khá là nhiều rồi đầy đủ rồi nó một người đi chở mà đi nguyên cái đường uh, đất này đi xe máy này mà kì em lý em mới vận động trưởng thôn một con gái phụ nữ nói là ngày trước mình hay nói là trung hậu đảm đang ấy. là có chín chữ vàng người phụ nữ phải nói là em rất là giỏi phải làm cán bộ vận động cách vận động nói chuyện của em ấy làm thế nào mà để cho bà con để lấy từng viên gạch à, từng hạt cát uh, bột đá vào để có thể làm cho chú trung rất là giỏi rồi dạ, có lẽ là Giang cũng à, xin phép được khép lại video của Giang ngày hôm nay đây để à, thăm mọi người và chút quà lại là Linh bé Và Giang cũng à, kính chúc cho quý cô anh chị Toàn thể mọi người thân thương trên kênh của Sa Trường Giang Luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong, trong cuộc sống à, Hy vọng quý anh chị là lan tỏa các sự yêu thương như uh, mọi người và Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cùng toàn thể mọi người nhé Ở video tiếp theo